Xin chào quý khách hàng đến với ờ, trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý khách hàng ờ, một căn nhà phố lai biệt thự ờ, châu Âu nằm trên trục đường Lê Đức Thọ phường 13 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4m dài 18m được đúc kiên cố một trệt một lửng hai lầu sân thượng gồm có hai phòng khách một phòng bếp 4 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau Hướng của căn nhà này là hướng ờ, Đông Nam phù hợp với lại khách hàng thuộc ờ, Đông Tứ Trạch ờ, Giá của căn nhà này là 6 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua lại cái mặt tiền và cái con hẻm trước nhà để cho khách hàng xem qua lại một lần nữa Một căn nhà thiết kế theo kiểu biệt thự châu Âu rất là đẹp còn đây là cái con hẻm trước nhà con hẻm trước nhà thì là hẻm cụt ờ, hẻm một trục ờ, xe hơi xe tải ờ, quay đầu rất là thoải mái sát với lại đường trục chính Lê Đức Thọ rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa sắt mạ đồng À, rất là đẹp thiết kế theo à, kiểu à, cửa cống biệt thự và di chuyển vào khu vực bên trong thì chúng ta thấy có một khoảng sân khoảng gần 3 mét khoảng sân này thì chúng ta có thể để xe gắn máy tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng khách thì trước mắt phòng khách chúng ta thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe rất là đẹp và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực ờ, à, phòng khách nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để cái ờ, khu vực ờ, chiếc đẹp này thì mình có thể rời cái phòng khách lên trên lửng còn nếu như nhà mình chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng cùng một lúc hai cái phòng khách phòng khách của chúng ta thì à, hai bên ờ, chủ nhà có đắp những cái à, mảng tường ờ, trang trí ờ, rất là đẹp và những à, miếng giấy dán trang trí cùng với đó là hệ thống đèn trang trí tầng thạch cao theo kiểu kiến trúc tây rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực ờ, bên trong là khu vực ờ, cầu thang khu vực cầu thang của chúng ta thì ờ, tay vịn cam xe kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương phía bên tay trái chúng ta thì chủ nhà đã đóng sẵn cho chúng ta một cái tủ để rượu ở bên dưới này và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng bếp Diện tích của căn nhà mình là ngang 4 dài 18 cho nên là phòng khách, phòng bếp ờ, rất là rộng rãi và thoải mái. Đây là khu vực ờ, phòng bếp của chúng ta. Bếp của chúng ta thì tủ bếp, kệ bếp cũng được làm từ chất liệu ờ, gỗ cam xe. Di chuyển ra khu vực phía sau thì chúng ta thấy có một cái bức tranh hòn Nam Bộ <laughs> rất là đẹp đúng là một uh, kiệt tác một uh, phong cách của châu Âu và kế bên là chúng ta có một cái nhà vệ sinh nhà vệ sinh <laughs> rất là rộng rãi thoải mái và rất là thoáng mát để chúng ta có thể phục vụ cho cái khu vực ở dưới trệt này khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp còn à, phía bên nhà vệ sinh thì chúng ta có thấy có một cái giếng trời ờ, rất là rộng để chúng giúp chúng ta lấy à, nắng lấy à, gió và ánh sáng đây là khu vực phòng bếp và phía ngoài chúng ta là khu vực phòng khách rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực bên trên là khu vực tầng lửng của căn nhà khu vực ờ, tầng lửng của căn nhà thì ờ, vừa bước lên cầu thang là chúng ta đã thấy có một cái bức tranh ờ, rất là đẹp và một sự thiết kế thì không thể chê được vào đâu quá là đẹp đây là khu vực tầng lửng của căn nhà nếu như chúng ta có thể ờ, sử dụng là làm phòng ờ, khách phòng karaoke hoặc là phòng ngủ đều được ờ, tùy vào cái công năng sử dụng của căn nhà của gia đình mình Một căn nhà có diện tích là ngang 4 m, dài 18 m được thiết kế theo kiểu phong cách ờ, biệt thự châu Âu. À, giá chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng. À, hẻm một trục, đường à, xe hơi xe tải, à, hẻm cụt rất là an ninh. Thì à, chúng ta có thể à, vừa ở vừa mở văn phòng công ty hoặc là buôn bán online. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực à, phòng ngủ Ờ, của lầu 1 phòng ngủ số 1 thì ờ, trước mắt chúng ta chúng ta thấy là có một bộ cửa được làm từ chất liệu ờ, gỗ cam xe và bản nguyên khối di chuyển vào khu vực bên trong thì chúng ta thấy là phía trước chúng ta có một cái cửa đi ra ban công và uh, kế bên cái cửa thì chúng ta có một cái ờ, cửa sổ để giúp chúng ta lấy ờ, nắng lấy gió và ánh sáng và chúng ta có một cái ờ, tủ quần áo để sử dụng cho từng phòng một mỗi phòng chúng ta thì có một cái tủ quần áo riêng biệt và một cái nhà vệ sinh riêng biệt để giúp chúng ta sử dụng à, một cách là thoải mái phòng vệ sinh rất là à, rộng rãi đây là khu vực à, nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 thì chúng ta thấy là có hệ thống lavabo bàn cầu vòi sen tắm khối vách ngăn kính cường lực Và bây giờ mình sẽ di chuyển sang à, khu vực à, phòng ngủ số 2 Đây là khu vực à, phòng ngủ số 2 Phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng thấy là có một bộ cửa cũng được làm từ chất liệu gỗ cam xe Cánh cửa là nguyên khối Và phía sau thì chúng ta thấy có một cái tủ quần áo và một cái cửa sổ phía sau để giúp chúng ta lấy nắng lấy gió và ánh sáng đây là khu vực à, nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 diện tích của căn nhà là ngang 4 trại 18 cho nên là phòng ngủ à, rồi à, phòng vệ sinh ờ, rất là rộng rãi Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ ờ, số 3 và phòng ngủ số 4 à, ờ, Mình xin nhắc lại là Căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4m, dài 18m Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng à, Gồm có hai phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, năm nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, đông nam phù với lại khách hàng là thuộc ờ, ờ, đông tứ trạch giá của căn nhà này là 6 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng đây là phòng ngủ số 3 và nhà vệ sinh của phòng ngủ số 3 phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 thì nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 4 ờ, của căn nhà mình. Đây là khu vực phòng ngủ số 4. Căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13 của quận Gò Vấp cho nên là chúng ta có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng hai con đường là con đường Lê Đức Thọ và con đường Quang Trung. Tính từ điểm của căn nhà này về đến trung tâm thành phố thì chúng ta mất khoảng 20 đến 25 phút đi bằng con đường Phan Văn Trị hoặc là con đường Quang Trung rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, phía trên là khu vực uh, phòng thờ và khu vực uh, sân thượng đây là khu vực phòng thờ của căn nhà và phía ngoài chúng ta có một khoảng sân khoảng sân này chúng ta có thể để trồng cây hoặc là để những bộ bàn ghế ghế đá à, mình có thể hóng mát rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau là khu vực ờ, phòng giặt và sân phơi nếu như quý khách hàng mà quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website nhà đất hoàng hà vn ờ, một lần nữa nhà đất hoàng hà xin ờ, kính chào và hẹn gặp lại quý khách